Bạn đang hưởng tay những cơn đau nhất Chúng tôi giới thiệu đến bạn cao chán cốt hệ thống xạ hương Giảm đau nhanh chóng, hiệu quả tức thời Bằng việc áp dụng các phương pháp y học tiên tiến Sử dụng hơn 23 chỉ thảo dược để chế tác Cao chán cốt hệ thống xạ hương có tác dụng giảm đau Tăng cường tuần hoàn máu trong các trường hợp Đau nhức xương khớp, đau do viêm khớp, đau cơ do bong gân bạn sẽ không còn những cơn đau nhức vùng vai, cổ, lưng, đầu gối, mắt cá trong một cuộc sống khỏe mạnh và thành công. Cao chán cốt hệ thống xà hương không còn đau nhức, sản phẩm luôn cần có trong tủ thuốc mỗi gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Lộc Phát, địa chỉ 39 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn 08 3602 9952, di động 0909 708 903. Cao trắng thuốc hệ thống xạ hương, giảm đau nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Sản phẩm luôn có bán tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc.